anh Suma rất hân hạnh chúc mừng khách hàng đi Nhật tuần này Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo, thành phố Hồ Chí Minh Mình biết ai sẽ cùng đi Nhật Tham gia càng sớm, cơ hội càng nhiều Chào biết ai Chào Nhật Bản